alo ừ tôi đây ờ bạn cần tìm một uh, laptop mà mỏng nhẹ à làm văn phòng đi ok ok tôi đang con này hay lắm để tôi uh, làm video tôi gửi bạn xem nhá ừ mới con samsung mỏng nhẹ lắm ok nhá mình đang có đây là chiếc Samsung Note chính 15 inch phiên bản 2017 Nói về hãng Samsung thì các bạn đã quá quen thuộc với các mẫu điện thoại của hãng này Còn về các sản phẩm laptop thì có thể các bạn còn khá là xa lạ Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết một chiếc laptop của hãng Samsung Xem nó cấu hình, thiết kế, hiệu năng như thế nào Và nó phù hợp với công việc gì nhé. Sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu video Ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc laptop này đó là thiết kế của nó máy được thiết kế từ vật liệu là hợp kim magie cao cấp sản xuất bằng công nghệ oxy hóa điện phân plasma giúp máy có thiết kế hoàn hảo đẹp mắt sang trọng và cân nặng cực kỳ ấn tượng với một chiếc máy 15,6 inch nó chỉ cân nặng chưa tới 1 kg bề mặt của máy được làm hơi sần giúp máy không bị dính vân tay hay là bám mồ hôi trong quá trình sử dụng các góc cạnh được bo tròn tạo thêm sự hoàn thiện cho chiếc laptop này Ờ, logo Samsung sáng bóng được làm ở mặt sau và chúng ta có thể dễ dàng mở máy nhẹ nhàng bằng một tay như thế này Tiếp theo là về các cổng kết nối của chiếc laptop Samsung này Nó trang bị khá là đầy đủ các loại cổng kết nối mà chúng ta thường sử dụng Phía bên trái của máy chúng ta có chân cắm sạc một cổng kết nối USB 3.0 một cổng kết nối USB Type-C và chúng ta có thể kết hợp cùng với sạc chân cắm tai nghe 3.5 Bên phải là một khe cắm thẻ nhớ micro SD, hai cổng kết nối USB 3.0 và một cổng kết nối HDMI. Bàn phím là một điểm đáng lưu ý mà mình rất thích ở chiếc laptop này. Hành trình phím của nó khá là rộng, lên đến 1,5mm. Bề mặt phím được làm lõm xuống, giúp chúng ta thoải mái và dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Nó cũng được trang bị đèn nền màu xanh, trông khá là lạ mắt. Nhưng đặc biệt là nó chỉ phát sáng ở môi trường thiếu ánh sáng mà thôi, nhờ tính năng cảm biến ánh sáng. Samsung Notebook 9 15 inch phiên bản 2017 Tút bát có kích thước lớn, thao tác rất là nhạy và mượt Các cử chỉ đa điểm tốt và cực kỳ chính xác Webcam của máy được đặt ở vị trí truyền thống giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc thực hiện các cuộc gọi video và có chất lượng hình ảnh là 720p. Loa của chiếc laptop này có công suất là 2W cho chất lượng âm thanh đạt ở mức trung bình. Và sau đây mình sẽ mở thử loại nhạc để các bạn cùng nghe xem như thế nào nhé. Về màn hình của chiếc Samsung Notebook 9 15.6 inch này, nó có độ phân giải Full HD cho hình ảnh sắc nét, chân thực, màu sắc tươi tắn và rực rỡ. Vì màn hình mỏng cho nên nó giống như một chiếc laptop 14 inch mà thôi. Có một điều đáng tiếc là nó không có tùy chọn độ phân giải 4K hay là màn hình cảm ứng cho chiếc laptop này. Màn hình của máy có độ sáng là 300 nit và điểm mạnh nữa là nó có chế độ ngoài trời. Màn hình có thể độ sáng lên tối đa đến 500 nit nó sáng hơn tất cả các mẫu Ultrabook trong tầm giá, khi đo được chỉ ở khoảng 300 đến 350 nit. Độ phủ màu của máy là 98% sLDB và 6% ADOS LDB. Góc nhìn của máy rất là rộng khi được trang bị tấm nền IPS. Về cấu hình và hiệu năng của chiếc Samsung Notebook 9 15,6 inch này, nó cấu hình là chip in theo Core 3 7100U. Bộ nhớ RAM là 8GB. Chú ý là bộ nhớ RAM này thì để không thể nâng cấp được. Bộ nhớ cứng là SSD 128GB phù hợp với các công việc văn phòng hay là giải trí thông thường, lướt web, nghe nhạc. Và nhiệt độ đo được nó chỉ đạt ở mức 67 độ trong quá trình sử dụng. Một nhiệt độ khá là tốt đối với một chiếc laptop văn phòng. Thời lượng pin là một điểm mình cực kỳ ấn tượng với chiếc laptop này. Pin có công suất 66W, thời lượng pin các bạn có thể sử dụng lên đến 10 tiếng đồng hồ liên tục. Một thời lượng pin cực kỳ tốt cho một chiếc laptop như thế này. Với tầm tiền khoảng 15 triệu các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop có thiết kế đẹp gọn nhẹ màn hình đẹp độ sáng cao và thuật lượng pin cực kỳ tốt và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây các bạn có ý kiến đóng góp xin vui lòng cho biết ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment nhé xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo